trong cuộc đấu này, phe thủ cựu đang nắm thế thượng phong và đang hừng hực khí thế truy quét khắp nơi. Tuy vậy, phe kỹ trị chưa chắc đã thua cuộc. Có thể họ đang âm mưu hành động để giành lại quyền hành. Có thể các bên sẽ lại đạt được các thỏa hiệp mới, nên chỉ có dân là thua thiệt trong cuộc đấu quyền lực của họ. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn coi đất nước là tài sản riêng của họ. Họ coi lịch sử truyền thống nghìn đời của dân tộc cũng chỉ là truyền thừa riêng của họ. Họ coi dân như thần dân, họ buộc dân phải cúi đầu, phải cam chịu. Họ lừa bịp bằng những lời hoa mỹ như quyền làm chủ của nhân dân, bằng những thành tựu nổi bật, bằng những tăng trưởng ngoạn mục. Trong khi người dân mất việc làm dẫn đến thiếu đói, phải đi bới thùng rác, thì đảng trưởng vẫn không biết ngượng mồm mà hô hào. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật trong lời chúc đầu năm. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam, những vụ tham nhũng đình đám như Việt Á chuyến bay giải cứu, Cục Đăng Kiểm, AIC, những vụ lừa đảo kinh hoàng như SCB Vạn Thịnh Phát, FLC Tân Hoàng Minh, thì đảng lờ tịch thậm chí coi đó là thành tích chống tham nhũng. Đảng không hề thừa nhận nhưng những vụ việc này đã làm đảng lộ nguyên hình là một tổ chức tội phạm, tạo điều kiện cho giới gian thương lũng đoạn. Đảng không hề xấu hổ mà còn công bố con số tăng trưởng hơn 8%, con số lạm phát dưới 4%. Dù những con số này chẳng ai tin, từ dân đen cho đến các chuyên gia. Các chuyên gia thì phân tích dựa trên sự mâu thuẫn giữa các số liệu do chính đảng cung cấp, người dân thì căn cứ ngay trong kinh tế gia đình họ Tất cả đều chỉ đến một kết quả chung, đảng đang nói dối. Đảng chỉ mãi mê trong cuộc đấu quyền lực của mình mà không thèm quan tâm đến hiện tình đất nước cũng như đời sống cùng khổ của người dân, đặc biệt là giới công nhân. Xu hướng đấu đá nội bộ sẽ còn kéo dài trong năm 2023 này, bởi mới đầu năm mà nhiều lãnh đạo đảng đã bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, đầy trên báo chí. Cái quyết tâm này của đảng sẽ kéo theo sự tuột dốc của nền kinh tế vốn đã bết bát vào cuối năm 2022 vì cuộc đấu đá nội bộ đã làm tê liệt toàn bộ bộ máy hành chính. Quan chức từ lớn đến nhỏ không còn muốn làm việc vì lo sợ bị biến thành củi. Khủng hoảng chính trị đã khiến giới đầu tư nước ngoài e ngại. Những nhà lãnh đạo mới lên thay thế không đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm việc, khiến nhiều nhà đầu tư đã phải chuyển đầu tư sang các quốc gia khác khi họ chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Hệ thống tài chính ngân hàng thị trường bất động sản cổ phiếu trái phiếu đã bất ổn kéo dài từ giữa năm 2022 đến nay, vẫn chỉ loay hoay trong các giải pháp ngắn hạn và tạm thời. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản ngân hàng chỉ được giải quyết bằng cách bơm tiền và bơm tiền. Sự mất lòng tin đã khiến người gửi tiền, nhà đầu tư tìm cách bảo quản tài sản của mình bằng những phương thức khác thay vì gửi ngân hàng và cổ phiếu trái phiếu. Kinh tế càng suy thoái thì niềm tin lại càng mất thêm. Niềm tin càng mất thì thị trường càng khó phục hồi. các vòng xoay cứ thế mà đi xuống. Hình ảnh một bài báo nói về công nhân lao động nghèo ngày Tết. Biện pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng này là sự minh bạch. Sự minh bạch từ chính quyền cho đến các doanh nghiệp. Chỉ có sự minh bạch thì mới có thể lấy lại được lòng tin của người dân và từ đó giúp nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, sự minh bạch này chính là tử huyệt của đảng Cộng sản. Một khi tất cả mọi thứ đều công khai, đảng như ông vua cởi truồng trước mắt công chúng, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu xấu xa đều phơi bày, thì đảng đâu còn tính chính danh để tiếp tục cầm quyền. Chưa kể, người mơ hồ nhất cũng nhận ra, đảng của ông Trọng đang lún sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc, một quỹ đạo có nguy cơ dẫn đến mất nước.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 giữa những mái nhà tối tăm, những bức vách tôn rỉ sét, những con đường nội khu lầy lội ngập nước bẩn đen ngòm và cỏ dại, những căn phòng ổ chuột che chắn cơi nới đủ hình đủ dạng. Đó đây vẫn hoa vạn thọ vàng tươi rực rỡ, màu gà đỏ thắm, cành mai nhú những chùm nụ chen chúc căng mẩy, đặc trưng cái Tết phương Nam. Hình ảnh bài viết trên trang AFA, Tết vẫn đến thản nhiên, dù cho những con người sinh sống trong khu tạm cư chẳng còn lòng dạ nào mong chờ Tết nối Tết. Thời gian biến những mái tóc xanh ngày nào thành những vần cỏ bạc sơ sát. Nhưng trong lòng những kiếp người bỗng dưng tay bay vạ gió, cơ cực trầm luân suốt hơn hai mươi mấy năm trời. Dù cạn kiệt niềm tin vào luật người, vẫn le lói hy vọng vào nhân quả, thứ luật lệ của trời. Mỗi sợi khói lan tỏa từ mỗi nén nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết đều chở oằn lời vang vái cầu xin một chốn an cư, định cư cho những ngày cuối của đời mình và cho đời con cháu. Nhà bà Phan Thị Thủy ở mặt tiền đường Lương Định Của, quận 2 cũ, nay thuộc thành phố Thủ Đức. Gia đình bà vừa buôn bán vừa sinh sống ở đây, tác giả cho biết. Theo tác giả, bà mua căn nhà này chỉ với giấy tờ tay vào năm 1982 nhưng bà Thủy có xác nhận của địa phương, hàng năm đều lên phường đóng thuế sử dụng đất theo quy định của nhà nước. Cả gia đình bà được cấp KT3, tại ngôi nhà họ đã mua, kinh doanh và sinh sống ổn định tại đó nhiều năm. Tối đa sau 3 năm, họ sẽ được cấp hộ khẩu, từ đó chính thức xác nhận chủ quyền với ngôi nhà và được hưởng các chế độ hành chính của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ai ngờ đang làm ăn sinh sống ngon lành thì tháng 1 năm 2000, Địa phương cho biết khu này giải tỏa mà ngôi nhà của bà Thủy thuộc loại giải tỏa trắng không đền bù. Hình ảnh một cuộc họp giữa dân Thủ Thiêm và tổ đại biểu quốc hội vào năm 2018. Từ đó bà chuyển sang sự nghiệp mới một cách bắt buộc, đi kiện đòi tiền đền bù thỏa đáng cho ngôi nhà đã bị giải tỏa trắng. Sau một thời gian kiện, chính quyền trả lời bà được đền bù 50.000 đồng một mét vuông. Bà Thủy cho rằng cách giải quyết của chính quyền không minh bạch nên bà không chấp nhận và tiếp tục đi kiện. Theo lời bà Thủy, chồng bà là thiếu tá phòng điều tra công an quận 10, sau chuyển về đội điều tra công an quận 2. Nhưng vì chồng là công an mà vợ đi kiện chính quyền suốt nên ông bị giáng cấp xuống đại úy. Không những thế, ông bị gây khó khăn liên tục trong công việc nên sau khi về khu tạm cư, Ít lâu thì ông sinh ra khỏi ngành. Một ngày nọ, ông tự tử chết trong chính căn phòng tạm cư rộng 3,2 m sâu 7 m mà gia đình đang tá túc. Bài báo cho biết từ năm 2018 vừa đi kiện ở thành phố Hồ Chí Minh, bà Thủy bắt đầu hành trình đi kiện ở tận Hà Nội. Cứ mỗi năm hai lần, những người dân Thủ Thiêm đang sống vật vờ ở khu tạm cư lên đường ra Hà Nội tìm đến Trung ương để đưa đơn trình bày tiền con cái họ vắt sức lao động để cung ứng cho cha mẹ đi kiện, mỗi năm khoảng hơn chục triệu đồng. Dân Hoàng Thủ Thiêm thuê những căn nhà trọ xa tích ngoại ô cho thật rẻ, ăn uống chi phí vô cùng tiết kiệm để bám trụ được vài ngày ở thủ đô. Sau hơn 20 năm, đại án máu và nước mắt mang tên Thủ Thiêm dần dần hé lộ, nhưng đã qua năm đời chủ tịch thành phố, những người dân bị cướp đất, cướp nhà vẫn kéo dài sự tồn tại lây lắc trong những khu tạm cư, mái tôn của những khu nhà rỉ một màu nâu đỏ. Cầu thang lan can sắt đã mục thủng từ rất lâu, nhưng chữ tạm mỉa mai vẫn bám chặt họ. Có những người 5 năm, có người 13 năm, có người 22 năm. Hình ảnh khu tạm cư Thủ Thiêm Bà Thủy kể Tết năm nay một vị lãnh đạo nào đó vừa đến tặng quà cho các hộ dân tạm cư và thuyết phục họ lên chung cư Bình Khánh kế bên để sống vì khu này đã quá mục nát bẩn thỉu. Khu chung cư đồ sộ được xây từ 2014 làm nơi cư trú cho các hộ gia đình bị giải tỏa để nhường đất cho dự án Thủ Thiêm. Thời điểm đó, nó vắng tanh và xa ngắt. Bây giờ nó là vị trí đắc địa, nằm ở đường Lương Định Của thuộc quận 2 cũ, khu vực rất sầm uất chỉ cách quận 1 ít phút đi xe. Nhưng mặc dù sống ở cảnh chen chúc với chuột và dán mùi hôi thối, cái nóng nực ngột ngạt trong khu ổ chuột, thậm chí không thể gọi đó là cuộc sống. Nhưng nhiều người dân Thủ Thiêm không cam lòng rời nó để lên sống ở khu chung cư thoáng mát lộng gió. Ở đó thì tốt hơn thiệt, nhưng rồi ra sao? Ở đây tụi tôi cũng tạm cư, lên đó vẫn tạm cư tiếp. Tạm cư hai mươi mấy năm rồi, lên đó lại tạm thêm bao nhiêu năm nữa